chắc hẳn là em cũng không cần phải giới thiệu nhiều bởi vì là rất là nhiều bác cũng đã mua cái bộ hột đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này bên em rồi và các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại rồi và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa em xin phép được giới thiệu qua với cái bộ hột tài xỉu báo dung nhất lục này đây nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ đây là cái bộ hột mà bên em đã làm vào mặt nhất nên là tí nữa khi mà các bác đi chơi ấy các bác cứ nhất lên mặt nhất nổi lên máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu không có mặt nhất máy nó sẽ không báo và đối với cái bộ hột này các bác có thể chỉ cần là luồn vào sòng sới chơi thôi mình đứng ngoài mình cầm máy báo dung là các bác coi như đã nắm trong tay phần thắng về mình rồi đây đây là cái máy báo dung. khi vào chơi mình bật lên không chơi nữa mình tắt đi cái máy này các bác có thể đút túi quần túi áo đút đâu cũng được hoặc đưa cho ai cầm cũng được các bác nhá rất là dễ dàng dễ chơi luôn ạ ở cái bộ hột này thì em nó em đã làm vào mặt nhất vậy nên là nếu cứ nhất lên thì mình sẽ đánh gì các bác nhất lên mình đánh xỉu như lúc đầu em nói nó là cái bộ hột tài xỉu báo dung nhất lục vậy nên các bác có thể làm vào mặt nhất cũng được hoặc là làm vào mặt lục cũng được và làm cả vào ba hột với bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này thì em sẽ bao tang tích cho các bác cả nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong đây là cái bộ hột mà em mượn của khách để tạm để quay video cho các bác vậy nên em xin phép được bỏ qua cái phần tăng tích còn nếu như khi các bác mua đồ các bác muốn test tăng tích các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc đến trực tiếp cơ sở em em ở bến xe miền Tây em sẽ trực tiếp test hàng cho các bác test tăng tích thử cho các bác các bác cảm thấy ưng thì các bác lấy hàng và để không mất thời gian của các bác nữa thì em à, xin phép được test thử một vài tiếng để các bác cảm nhận được về cái độ chính xác của nó của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung nhất lục này cùng với em đây máy em sẽ bật đây các bác nhìn này máy dung như này là có mặt nhất các bác nhá nhất thì mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không ạ đây hai nhất đánh xỉu lại tiếp tục có nhất này các bác này mình lại đánh xỉu tiếp đây vẫn có nhất lại xỉu đây tiếp tục xỉu tiếp đây không có nhất trái này không có nhất này các bác này trái này các bác có thể bỏ qua hoặc các bác có thể ưng ưng mặt nào các bác đánh mình có thể là không có nhất mình có thể đánh tài hoặc mình bỏ qua cũng được các bác nhá đây có đánh về tài được chưa ạ tiếp tục không có nhất lại đánh tài tiếp đây tài nhất này các bác này cái này mình chắc chắn là đánh xỉu rồi đây chuẩn chưa ạ không có nhất không có nhất thế này mình đánh tài hoặc mình bỏ qua